Xin chào quý các bạn là đến với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành thì hôm nay chúng tôi uh, mang đến các bạn sản phẩm đây là máy tuốt lối mini thì như các bạn đã biết thì uh, những dòng máy này đang uh, được rất là ưa chuộng trên thị trường nhất là bà con làm nông làm mùa ruộng các thứ thì uh, những dòng máy tuốt lúa mini như thế này rất là tiện lợi nhỏ gọn dễ dàng uh, mà di chuyển cũng như là dễ dàng sử dụng cho những uh, hộ gia đình đấy thì uh, hôm nay cũng là tháng 2 rồi tháng 3 rồi thì uh, cũng là sắp sửa vào mùa thì chúng tôi uh, cũng uh, đăng lên để cho những bà con đang có nhu cầu như là đang muốn tìm hiểu về dòng máy này biết thêm chi tiết sản phẩm đấy thì uh, đây thì trên đây là có những con máy tút lúa mini CL này Thịnh Thành này tút lúa Thịnh Thành CL68 đấy thì những bà con đã sử dụng qua sản phẩm bên chúng tôi sản xuất đấy thì cũng đã biết về chất lượng sản phẩm này cũng như là độ bền này rồi à, mọi thứ về chi tiết sản phẩm thì tôi sẽ xin phép nói qua một chút cho những ai đang tham khảo cũng như là đang muốn mua máy những dòng máy như thế này luôn đấy thì ở à, trên video đây là ba con máy tút lúa mini đấy máy được uh, sơn một lớp sơn màu xanh như thế này rất bắt mắt đấy Đấy, thì sau đây tôi sẽ đi chi tiết sản phẩm này thì uh, các bạn à, nhìn ở trước về trước của máy sẽ có một lớp à, chữ sơn như này máy tuốt lúa Thịnh Thành CL68 đây là thương hiệu của máy cũng như là thương hiệu máy tuốt bên chúng tôi đấy thì uh, máy làm rất là nhỏ gọn đấy nó chỉ dài tầm khoảng độ hơn một mét một chút đấy rất là dễ cắt đặt cũng như là dễ di chuyển đấy. ngay ở trên ở trên máy luôn đây là trên nắp máy này sẽ có làm thiết kế hai vòng đai này để chúng ta có thể là những vùng đồi núi những à, đi à, đường đường nó khó di chuyển chúng ta chỉ cần là sâu một cái thanh đòn vào đây đấy và hai người khiêng hai đầu đấy và di chuyển thôi rất là đơn giản đấy, thì ở trên nắp thùng sẽ có hai khóa đai như này đấy thì sau đây tôi sẽ đi chi tiết từ trên xuống này thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về nắp thùng nhá đấy ừ. thì toàn bộ máy sẽ được một lớp sơn một lớp sơn xanh như này từ trong ra ngoài đấy nó sẽ ngăn được cái phần à, dỉ xét cũng như là hao mòn trong quá trình sử dụng Nên lâu dài ấy, thì à, cái phần bị à, ma sát nhiều nhất là phần buộc ở trong này đấy thì chúng tôi cũng có lớp sơn mốt sơn để bảo vệ trong này để đảm bảo vệ cho bà con trong quá trình sử dụng thì máy sẽ được bảo quản được độ bền nhiều hơn cao hơn đấy thì đầu tiên là nắp thùng này thì tôi là chúng tôi đã thiết kế là những cái luồng như thế này đấy ở trong này chúng tôi đã làm sẵn là 1 2 3 4 5 6 7 7 cái luồng để trong quá trình chúng ta lúa đi vào nó sẽ đi qua những cái luồng như này và những thành răng ở trên cái vùng đập sẽ đập hạt lúa rớt đấy và rơm nó bắn ra ngoài đấy thì có một số dòng máy kém chất lượng khác thì cái luồng này nó sẽ ít hơn thì trong quá trình lúa bỏ vào ấy thì luồng ít thì đồng nghĩa việc làm lúa cái cái rơm nó sẽ bay ra nhanh hơn và kèm theo đó là cái lúa mình nó không được sạch đấy, nó bay theo rơm nhiều đấy chúng tôi kèm theo đó chúng tôi đã thiết kế lại cái chỗ buồng đập như này đấy để đảm bảo là lúa sẽ sạch hơn và rơm ra nó không bị lúa lẫn vào rơm nữa đấy. đấy đầu tiên là nắp nắp thì ở ngoài sẽ có hai cái à, bật lề như này để hàn vào khung máy luôn đấy còn ở trong đây ở trong máy thì chúng tôi khi đóng hàng gửi cho bà con thì là có sẽ có chân đế bỏ sẵn ở trong này luôn đấy về chúng ta chỉ cần lấy ra thôi chân đế như này rất là chắc chắn luôn đấy còn ở dưới này là cái lồng cái lưới nó này đấy đây là bùng lưới của nó lưới thì ờ, những bà con ờ, cũng một số dòng máy thì cái lưới này nó sẽ là bằng ờ, lưới mỏng nó sẽ rất là dễ gãy cũng như là dễ bị hao mòn chỗ này Đấy, tại vì cái vùng này sẽ bị ma sát rất là nhiều Đấy, nên chúng tôi đã làm những loại à, thép ly tròn như này đan vào nhau đấy hàn vào nhau đấy, đảm bảo độ bền nó chắc chắn này nhất là chắc chắn thứ hai là độ bền nó cao hơn đấy. còn đây là buồng buồng à, đập của nó sẽ có các cái răng có các cái răng như này đấy chúng tôi gọi đây là những cái răng để nó gạt cái đập cái lúa mình cây lúa đập cho cái à, hạt lúa nó rớt ra khỏi cây đấy còn ở bên này là phần ờ, vùng ờ, cánh gạt này nó sẽ gạt lúa rơm nó bay ra ngoài đấy còn lúa trong đập sử dụng ấy thì ờ, sẽ đập và rớt xuống cái sàng này đấy, nó và rớt xuống dưới còn rơm cái thứ nó sẽ được thổi theo cái cánh gạt này bay ra ngoài còn đây là đầu vào của máy này đấy ở ngay hai đầu trục của buồng đập thì nó sẽ có hai vòng bi lớn như này đây các bạn thấy hai vùng bi lớn này nối thẳng ra buli luôn đấy buli nó sẽ có hai lớp ở trong là lớp buli bé này nó sẽ chuyển động xuống ờ, vùng của thằng rung còn buli lớn này nó sẽ lai từ chuyển động từ động cơ và sang ờ, cánh quạt đấy. lát sẽ tôi chỉ cụ thể thì ờ, ở ngay phần mâm này nó sẽ có hai phần đĩa ốp ở hai đầu như này nó có tác dụng của nó là chắn chắn cho rơm rơm và cây lúa mắc vào cái phần trục tại vì trong quá trình nó quay ấy, thì nó sẽ cuốn cuốn cái rơm vào thì có hai cái mâm đỡ hai đầu này nó sẽ giảm thiểu cái phần là lúa nó mắc ở hai đầu kẹt như này đấy đấy những dòng máy máy này hiện tại à, đã được cải tiến rất là tốt rồi đấy. còn ở trước đây là cái phần bệ đỡ bàn đỡ à, lúa đấy, thì bà con chỉ cần là có thể là chúng ta để đến như này đứng lên và bỏ lúa vào lần lượt cứ tuồn vào như thế sử dụng còn không thì muốn à, nhàn hơn chúng ta làm ở nhà thì có thể là đặt là ghế và ngồi đây sử dụng đấy bàn thì à, rất là chắc chắn luôn bỏ lúa vào thoải mái đấy ở hai đầu sẽ có hai thanh à, gài như này đấy hai bật gài như này đầu này một thanh gài đầu này chúng tôi làm bản to hơn là để khi chúng ta bỏ lúa ở trên này gạt sang đấy chúng ta gạt sang thì nó sẽ chắn vào đây nó không bị hạn chế cái phần hạt lúa rớt ra ngoài đấy chúng ta đút vào đấy thì đấy là phần trên của máy này đây còn phần à, đây là hệ thống chuyển động của máy nhé đấy, thì là bu ly lớn ở ngay buồng đập đấy bu ly buồng đập đấy ở trong như tôi nói lúc nãy thì là có bu ly bé nó lai xuống phần của sàng rung bu ly sàng rung đấy và ở đây sẽ có à, bu ly động cơ chân chân máy động cơ sẽ lắp ở đây có chúng tôi đã lắp à, chặn khe chờ rồi đấy và chỉ cần bỏ ốc vào lắp thôi đấy thì uh, động cơ nó sẽ lai trực tiếp lên bu bully lớn của bùng đập này và sang bu bully của cái quạt đấy là đây hai cái quạt đây một một bu bully cánh quạt và bu bully ngoài này là để chúng ta căng dây cu loa đấy tác dụng của nó là căng dây cu loa thì chúng ta khi sử dụng ấy thì chúng ta chỉ cần là bỏ à, động cơ vào và bỏ dây cu loa lai lên thẳng bu bully lớn của bùng đập và xuống hai bu bully này một bu à, bully của quạt và một bu bully của tăng dây cu loa Đấy. Tăng dây loa này chúng tôi đã cải tiến lên nhé Thì trước đây là nó chỉ là máy động cơ lai lên trục uh, bu ly lớn của bùng đập và cánh quạt và chúng tôi khi căng dây loa chỉ cần là đẩy động cơ ra xa nhưng mà bây giờ chúng tôi đã làm tiết kiệm hơn cũng như là dễ dàng hơn cho bà con để tránh trường hợp về tháo lắp động cơ đấy thì chúng ta chúng tôi đã thiết kế ra bu ly này để gài dây vào đây và khi chúng ta sử dụng lâu dài chúng ta cần vặn con ốc này đấy căng lên đấy thì cái buli là nó kéo ra và căng thì căng cái bản dây con loa lên đấy và tiếp tục sử dụng đấy rất là đơn giản luôn thì kèm máy chúng tôi đã kèm cho các bạn một dây cu loa bản B như này đây bản B B69 đấy các bạn thấy một dây cu loa bản B đấy. thì lần lượt các dòng máy như thế thì ngay ở dưới cùng đây tôi sẽ nói phần dưới cùng này thì là phần sàng rung của máy Đấy, cái phần này, này là cái phần chi tiết quan trọng của máy này phần sàng rung này nó sẽ tổng cộng nó sẽ ba lớp đây tôi sẽ quay phần sau này đấy tổng cộng có ba lớp ba tầng tầng trên cùng là sàng lớn nhất là lỗ nó sẽ lớn hơn đấy các bạn để ý này đấy lỗ nó sẽ lớn hơn thép toàn bộ chúng tôi làm thép dày này, rất là dày luôn đấy, đảm bảo độ bền như là trong quá trình sử dụng thì yên tâm về vấn đề chất lượng của máy còn sàn thứ hai lúa sẽ bé hơn đấy nó có tác dụng là khi lúa rớt xuống thì có thể là sẽ kèm theo một số rơm ngắn nó rớt kèm theo lúa đấy và khi à, nó qua sàn thứ nhất và nó lọc sang tầng thứ hai nữa thì đảm bảo là khi xuống dưới tầng hàng sàn dưới cùng thì chỉ có lúa thôi không có à, những à, nguyên liệu như là những cái tạp như là cây rơm vụn các thứ nữa đấy và kèm theo đó trước trước các bạn nhìn thấy này đây là cánh quạt nó sẽ thổi cái phần hạt lép cũng như là tạp chất bụi bẩn nó thổi ra ngoài sau máy Đấy, để đảm bảo là khi hạt lúa chắc đất xuống dưới sàng dưới cùng và chúng ta nhận được là những hạt lúa sạch sẽ đấy và chắc chắn đấy đây, đây là đầu à, ra chúng ta nhận nguyên liệu này chúng ta để à, trực tiếp à, chậu hoặc là bì để hứng hạt lúa luôn đấy thì thì phần phần sàng rung này đấy, nó được làm rất là tỉ mỉ cũng như là nó chắc chắn này đấy, phần này được thiết kế lại toàn bộ đấy để đảm bảo độ bền của xăng rung với độ bền của máy đây là phần ở sau máy này đấy đây là hệ thống xăng rung của máy bu ly chuyển động và nó sẽ làm cái đòn ở đây đấy. và sàng sẽ tới lui liên tục đẩy hạt à, lúa thóc ra ngoài rung liên tục đấy còn đây là đầu ra của dơm dơm sẽ bắn ra ngoài luôn thì uh, có một số video test máy lát tôi sẽ kèm ở trên video này luôn thì các bạn có thể uh, xem thêm chi tiết đấy thì toàn bộ trên đây là những chi tiết về máy tút lúa mini Thịnh Thành CL68 thì bà con có nhu cầu mua máy tút lúa thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh số nhà 36 đường cổ điển A xóm bảng xã Tiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc bà con ở xa thì có thể là đặt qua mạng qua web thì ờ, có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline để biết thêm những phẩm cũng như là biết thêm những ờ, phương thức vận chuyển để bà con nhận được hàng đến nơi thì bà con được có thể là kiểm tra đúng máy như trên sản phẩm như trên video chúng tôi quay đây Đấy, máy như trên này đầy đủ như thế này phụ kiện các thứ thì nhận máy và thanh toán tiền cảm ơn bà con rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn các bạn